Gì vậy? me. khu solo squad à hay vậy ô vẫn còn tí mà. đúng còn tên bốt thôi thế là căng nhờ Öte. No no no no, thả cho tôi đi. kanka yap. Người ta ngồi xuống gần thận sau lưng ấy. Tôi không biết, tôi chỉ nghe tiếng nó chạy lên đây thôi. Còn ba đứa thôi nhá. Dạ bây tôi ném bom đấy. Hai đứa, à, còn hai đứa. năng nằm năng nằm năng nằm nó im nó im nó im một thằng ơi Ui, chả được thoải mái chứ nó kìa nó chạy lên kìa nó chạy lên ông ơi nó chạy lên đấy tảng đá hướng ba năm mươi Ngon giỏi ờ, giỏi. rồi. chết rồi. Cả giết rồi. <laughs> ăn được một mạng thì mày thế. <laughs> ăn được một mạng.